05 rồi đó hôm qua mình có bắt cho các bạn bạch thủ vip 0550 thì ngày hôm nay bạch thủ vip 05 mình cũng đã nổ rồi bạn nào mà trùng máu và theo mình cái bạch thủ lô vip này thì ngày hôm nay cũng đã về bờ khá là an toàn rồi thế các bạn là có thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể là chúc mừng và chia vui cùng với các bạn nhé đó thì à, ngày hôm nay mà à, bạn nào à, ngày hôm nay cô thì cũng là cái niềm vui nhân đôi khi mà ở trên video thì chúng ta ăn bạch thủ lô vip 05 còn ở Zalo của mình những anh chị em bạn bè à, cô dì chú bác mà đã tin tưởng Hằng đã tham gia vào cái nhóm ờ, Zalo uh, chốt số ở trên uh, ở cái nhóm thập tứ nương của mình thì ngày hôm nay cũng đã về bờ rất là an toàn với cái lô 72 đó ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn xong thủ lô VIP là 72 thì ngày hôm nay uh, xong thủ lô 72 nó cũng đã nổ rồi đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bờ rất là an toàn nếu các bạn chơi đều tay thì các bạn cũng đã có lãi rồi các bạn nhé đó thì ngày mai mình mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các thành viên lấy số về bờ thế là các các bạn mà ai mà đang bị loạn cầu bí số hay đang bị xa bờ các bạn mà tin tưởng mình thì các bạn có thể kết bạn với Zalo 0963236194 số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ lương của mình thì mình cũng lưu ý với các bạn một chút là hiện tại thì đang có rất là nhiều những kẻ họ đang giả mạo cái kênh thập tứ lương của mình nhằm mục đích để lừa đảo các bạn thì các bạn cũng hãy để ý để tránh bị lừa đảo mất tiền oan thì cũng rất là khổ thân các bạn nhé thì à, bây giờ mình sẽ không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai để cho các bạn tham khảo nhé đây thì à, ngày mai ngày 16 tháng 4 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 0 và chạm 2 đọc thủ đề là 020 và bạch thủ đô vip sẽ là 3663 cái dàn đề rút gọn mình sẽ có 00010 010 030 060 090 22 232 242 282 và 292 đó thì hy vọng là à, ngày mai nó sẽ theo cái cầu kèo này nó nổ cả cặp hoặc là hai nháy để cho các bạn về bờ an toàn một cách an toàn nhất nhá đó thì à, trên đây thì mình cũng đã soi cho các bạn những con số và những cái cầu kèo với những cái nhịp đẹp và những cái khả năng ăn cao nhất rồi thì các bạn mà trùng máu với mình này thích những con số này thì các bạn chơi nhá và nếu không thì các bạn có thể là ờ, liên hệ với zalo của mình 0963236194 để được tham khảo những con số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây nhé chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ và nhớ đừng quên nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye